rồi nắng ba mươi ai trong suy nghĩ nhưng bằng đông vui nghĩ chờ tỷ hết một năm thì em hài lòng quỷ